Đam mê câu cá xin chào à, tất cả các bạn nha Xin chào nha à, Ngày hôm nay mình à, sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm mồi câu cá trôi chép trục phi nha các bạn à, Bài này là bài mồi à, mồi mới à, Mình sẽ làm và chút nữa mình có đi câu được mình sẽ à, liền với clip này cho các bạn xem lỡ mình mà không có đi được thì mình sẽ đăng lên cho các bạn xem tham khảo nhé rồi Bây giờ xin mời tất cả các bạn à, cùng đóng xem mình làm mồi nha Thành phần của chúng ta gồm có như sau Các bạn chuẩn bị cho mình à, một lạng đậu phộng rang nha Rang vàng, rang thơm là ok nè các bạn à, Đây là cắm gà con rang Các bạn chuẩn bị, bị mình à, hai lạng cám gà con rang nha một hộp à, sữa chua có đường nha các bạn à, đây là sủi à, sủi cam chúng ta sẽ dùng 5 viên sủi cam nha các bạn sủi này để chúng ta trộn với lại nước tại chỗ câu sẽ chúng ta sẽ câu ok hơn nha các bạn mồi câu cá D1 cá chép cá phi cá chấm trôi nha các bạn đây cá chép nè, cá phi nè đây cá trôi nè đó đây các bạn mồi này câu được ba lại cá nha tiếp theo là bịch cắm tanh mồi ờ, câu cá A2 nha các bạn đây đây đây đây, là một câu cá a 2 của chúng ta nè cá phi cá trôi cá chép chấm nha các bạn thành phần cuối cùng đó chính là cám chim à, xây nhuyễn nha các bạn là các bạn ra ngoài tiệm à, bán đồ câu á có bán sẵn cái mình à, cắm chim mà xây là xây nhuyễn nè bịch này 13 ngàn một bịch xây nhuyễn luôn là thơm á các bạn rồi ok mình sẽ không làm mất thời gian của các bạn mình sẽ trộn mồi cho các bạn xem cái à, thành phần à, này mình sẽ à, đem xay nhuyễn ra nha các bạn đây nè sẽ đem à, xay nhuyễn ra sẽ bỏ à, cánh chim vô sẽ đem à, xay nhuyễn nó ra bao nhiêu mồi đây mình sẽ cho nó đi à, từ 1 đến 2 lạng cánh chim nha các bạn cho bao nhiêu nữa còn tốt vì cái này để nó ta mồi người ta khô mà ta sẽ nhuyễn hết rồi chúng ta trộn tiếp bạn nào mà thích uh, câu lon xe hoặc là câu đơn hoặc câu đài gì đó cũng được này một ra này đơn giản lắm này cắm tâm thôi cắm tâm này cũng được chúng ta để trộn sâu ok các bạn rồi bây giờ mình sẽ đi xay nhuyễn cái này lại ra lại chung nhau nha đây các bạn sau khi mình đã ờ, xay xong sẽ được à, như thế này nha các bạn đó rất là nhuyễn luôn nè đấy tiếp theo chúng ta sẽ bỏ à, cắm tanh vô nha các bạn mồi à, câu cá A2 để tạo chúng ta độ độ độ độ tanh nha cho ta khoảng ở chừng 1 à, đến 2 lạng cắm tanh thôi là ok nè nguyên thanh được rồi phần tiếp theo là mồi câu cá à, D1 nha các bạn khó mở nhỉ đây các bạn đây là mồi câu cá D1 của chúng ta nè chúng ta sẽ cho nửa gói D1 nha Rồi ok. Tiếp theo là các bạn à, cho à, sữa chua vô cho mình nha. Một hộp à, sữa chua Vinamilk có đường nha các bạn. Tại vì mình tạo tạo cho ta nó nhiều độ nha. Hợp lại với nhau các bạn. Một hộp nè. bây giờ mình sẽ bóp à, phần này lên cho nhuyễn nè thấy không mồi ta lên mồi rất đặc biệt nha đủ các mồi để các bạn câu cá được hiệu quả nha các bạn mồi ta đơn giản rẻ tiền không à, bằng làm mà mồi này nó không tốn à, nhiều thời gian đâu các bạn ít thời gian thôi nếu các bạn nào muốn nhảy nữa thì cho mình thêm hai muỗng bơ và thêm 1 à, đến 2 quả trứng gà vô nữa là ok ngày hôm nay mình à, chưa kịp mua trứng gà nữa thời gian có hạn quá các bạn đấy vậy được rồi nè cái à. còn phần mà xơi sủi á thì các bạn tới điểm câu á các bạn hãy à, hãy trộn vô nha các bạn các bạn muốn mà xem clip này nó bạn hiểu sâu á thì các bạn đừng có tua nha bạn nào mà tua thì mình bó tay Ồ, nó mùi lên mùi chuối các bạn bay như là mùi chuối chín á bạn mùi này chắc nghĩ câu được cá cha luôn các bạn ok và đã xong rồi à, bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nếu mình đi câu được mình sẽ liền với uh, cái clip này luôn nha các bạn đây các bạn mình à, vừa tới à, điểm câu đây là đây là đây là cái đập của chúng ta đập tràng à, Tân Hà cho các bạn đây để mình quay vòng cho các bạn xem Đấy. đập chúng ta rất là đẹp nha rất là và rất là đập ra rất là rộng nha các bạn Đấy. đập ra rất là rộng luôn Đấy. đập này rộng 110 à, mẫu hecta nha các bạn Đấy. Này biết bài mồi này chúng ta câu được có lên cá ở, ở đập được không nữa rồi ok mình sẽ à, trồng mồi cho các bạn xem đấy bài mồi hồi nãy mình đã làm cho các bạn xem đó đây các bạn đây các bạn đây bài mồi nãy mình đã làm nè bây giờ mình sẽ thử à, câu thử và sẽ trộn lại tại nước tại uh, điểm câu nha nếu mà không có cá thì mình sẽ trộn cái chui sủi vào Nên mình làm có nhiêu mồi thôi các bạn Đó. nhiêu mùi nha các bạn đó các bạn mình đã trộn với lại à, nước à, tại điểm câu nè bạn yên tâm nha đây là thật sự là mình làm mồi xong mình đi test thử luôn các bạn chứ không không có ờ, thêm hay bớt thành phần nữa hết nha bạn trộn xong bạn thử thử có lên mùi thơm là mùi tanh tanh chưa cái mùi ta lên mùi như thế nào các bạn sẽ cho thêm vào video chứ không phải là vậy bạn đem câu được nha nha các bạn nha nên nhớ các bạn nha cho thêm tấm tanh cho đi một cái nữa đây các bạn giờ mình sẽ à, vô mồi trong lăng xe nha xê xe gắn lăng xê 6 giờ kém 6 giờ hơn 6 giờ chút không biết à, cá có ăn hay không nhưng mà trước tiên là mình sẽ à, thử vận may các bạn bây giờ mà lên cá thì các bạn ủng hộ cho mình nha không lên cá thì các bạn à, cho mình xin like để mình ủng hộ mình có mình làm thêm video hay nữa nha các bạn ok ok các bạn bây giờ mình sẽ à, quăng mồi bạn xem đây đây là mồi của chúng ta nè đây con trước hai cây nha các bạn còn về nữa cái gì mình sẽ tính sau nha không anh em đấy mình đã quăng được một cây rồi đây mình đây lâu quá rồi chưa gặp mặt anh em buồn nhớ bạn anh em quá mấy ngày này thời gian mình nhiều quá các bạn ơi mình à, không có thời gian để mình làm mồi à, để mà mình gửi cho mấy bạn à, đặt hàng mình mua gốc nữa ngày hôm nay hên lắm á á, ghiền quá rồi bạn bạn ạ phải đi câu thôi các bạn ơi đấy giờ mình sẽ chơi cục mồi uh, thứ hai các bạn đây thức thơm ngon luôn nhỏ anh em ơi nó đang giờ giờ cũng nó giờ đó đó vợ. kìa hàng nghe được các mà dinh lên em ơi <laughs> có hàng là vui rồi anh em ơi quan trọng anh em ơi có hàng nữa rồi anh em ơi cái mà Vinh đây nè <laughs> Hay chưa, hay chưa Có cái được rồi anh em ơi Anh em xem của bẻ của mình là ok rồi Cái mà dinh nữa rồi Chết rồi anh Có hàng anh em ơi con khác anh em ơi con này à, chảy rồi có cái gì cái cái gì đây anh em ơi dính đến em ơi nè chờ hãy cá mà dinh đến em ơi cá mà dinh nhiều quá anh em ơi không hiểu luôn á này đây nè giờ này gần gần sáu giờ 6 giờ rồi mà cá mà dinh ăn nhiều ghê luôn anh em ơi chắc qua đêm đây chắc săn à, được hàng cá chép anh em rồi cá vô giỏ thôi bà cá cá mình rồi hài quá anh em ơi Đây anh em Hiện tại bây giờ là 6 giờ rưỡi Mình sẽ ngồi tới 7 giờ xem thử coi có được con cá nào nữa không nha anh em Anh em à, cùng với mình cùng đóng xem nha anh em Anh em ngắm, ngắm trăng à, vui vẻ anh em đó Trăng chúng ta ngày mai rất sáng luôn nè Sáng chiếu cả buổi trời luôn Mà hiện tại là giờ băng nền là nó Nó hơi tối anh em đó Có cần chúng ta đó mà nó, nó hơi tối Anh em thông cảm nha Cảm ơn các bạn đã xem video của mình các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.